để ờ, chứng minh rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp ờ, nhập khẩu dạ. thành ra hồi nãy tôi cho nó thế thuyết đó rồi thành ra hôm nay ờ, TV phải đưa ra những cái bằng chứng lịch sử cho thấy Hồ Chí Minh là một tên giặc tàu rồi um, quý anh chị em để uh, coi những cái cái hình ảnh TV đưa lên ha uh, nè à, bây giờ tivi đưa lên ha đây nè Hồ Chí Minh nè đó quý anh chị em thấy Hồ Chí Minh không quý anh chị em chị em để ý cái cái tay của Hồ Chí Minh không bốn ngón mà cầm cái viết đó giống như cầm cái cọ sơn vậy thôi đó là cái lối viết của người Tàu chứ thường thường thời mà tivi học tiểu học đó, cô giáo bắt phải cầm nó ở giữa ngón trỏ và ngón ngón giữa cái cây viết nó phải nằm ở giữa cái ngón ngọt trỏ và ngón giữa để mình mới có thể mình viết dễ dàng được còn cái cầm viết kiểu này là cái cầm viết của một người tàu chứng tỏ Hồ Chí Minh là một người tàu phải không rồi bây giờ TV cho quý anh thấy nữa nha đây cũng Hồ Chí Minh cầm cây viết theo cái kiểu mà cầm cái cọ sơn thôi tại vì cái viết chữ tàu nó khác nó ngoặt tới ngoặt lui phải cầm viết như vậy đó thành ra là người tàu là đúng rồi rồi bây giờ à, cho TV cho quý anh chị coi hình ảnh khác nữa nè đây đây là Nguyễn Ái Quốc là bên tay trái đó quý anh chị anh thấy đó là Nguyễn Ái Quốc đó. Họ Nguyễn Ái Quốc mang cái kha vạt này khi còn trẻ này. Từ lúc mà Hồ Chí Minh đó cầm quyền đó năm 1945 Quý anh chị em thấy có khi nào Hồ Chí Minh bận cái đồ mà tay có kha vát không? Không có Họ chuyên môn là Hồ Chí Minh chuyên môn là bận cái hồ đồ mà đại cán Cái đồ của giặc tàu đó và Hồ Chí Minh đó ờ, tự xưng tự xưng là cha già dân tộc tự xưng là bác Hồ không có ai mà hành xử mà thô bỉ như vậy tại vì khi mà hiểu được cái dân tộc tánh của Việt Nam á, thì mình xưng là cha già dân tộc như vậy đó thì nó trở thành à, loạn luân đó nó trở cái bác hồ cũng trở thành loạn loạn luôn luôn đâu phải mà ai cũng kêu mình bác được nhưng mà hồ chí minh hoàn toàn không có loạn luôn tại vì hồ chí minh là một người tàu thành ra người tàu trở thành cha của một người việt nam không có loạn luôn và trở thành bác của người người toàn thể dân tộc việt nam cũng không có loạn luôn nữa thấy không tất cả nó đều có cái mục đích hết tại sao có cái chữ bác tại sao có chữ cha già dân tộc như vậy tất cả nó được sắp đặt hết để cho một người tàu để mà thống lãnh cái cái cái, cái đất nước này quý vị có tin rằng Việt Nam Hồ Chí Minh là một người Việt Nam không thấy không ngay cái phần này cũng là dùng cái tay mà bốn ngón cầm viết đây này ký tên Hồ Chí Minh Việt Nam dân, dân chủ Cộng hòa họ dùng toàn là những cái ký hiệu phiên âm không à nó là là một tên tàu thành ra nó dùng tất cả những ký hiệu phiên âm không Việt Nam dân dân chủ cộng hòa độc lập tự do thấy không nó nó nó nó, dùng toàn là ký ký hiệu phiên âm và nó không rành về chữ chữ Việt thành ra nó viết sai rồi chỉnh sửa tùm lum tà lá nó đầy lỗi chính chính tả luôn đây là đây là cái cái uh, di chúc của Hồ Chí Minh mà viết uh, là như vậy đó hiểu không tuyệt đối bí mật Hồ Chí Minh viết di chúc mà khổ một cái đó khi mà giờ Hồ Chí Minh mà theo như Vũ Quý Kỳ mà thư ký riêng của Hồ Chí Minh đó, thì Hồ Chí Minh nói rằng là phải hỏa táng cái xác và đưa cho cốt ờ, để ba miền đất nước mà mà rốt cuộc mấy cái tên cộng sản nó lại nó tại thành lập cái lăng Hồ Chí Minh nó sẵn sàng nó đi ngược lại Ờ, truyền truyền thống văn hóa phong tục quán của người Việt Nam đối với người Việt Nam chết là phải đem chôn chứ không có ai mà mà phải bị uh, phơi xác như vậy cái hành động phơi xác này là cái hành động mang rợ nó đi ngược với uh, ờ, tạp tục tạp quán của người Việt Nam và hôm nay đó uh, nhà nước uh, Việt Cộng đó lại đưa ra những cái luật gọi là bắt buộc người ta phải chôn hết hoặc là thiêu sống chứ không có được để trong lòng kiến giống như Hồ Chí Minh mà cái trường hợp Hồ Chí Minh chỉ là ngoại lệ thôi luật pháp là cho toàn dân nhé cho mọi người chứ không phải luật pháp mà mà ừ, mà chỉ có Hồ Chí Minh là được phơi xác như vậy Đúng không? cái luật pháp đó là luật pháp mang rợ mang rợ của bọn cầm quyền nè cái phần này đó là TV cũng muốn nói là địa chủ ác ghê Hồ Chí Minh đó giết à, cho bà Nguyễn Thị Năm giết người giết đến bao nhiêu người đồng bào biết anh chị em biết không giết rồi là ngót 260 đồng bào mà một cái bài ngắn như vậy hoàn toàn không có một chứng cứ nào nếu mà quý anh chị em vào mà đọc cái bài địa chủ ác để thấy Hồ Chí Minh viết những những lời thô bỉ như thế này lấy cái bút hiệu là CB là của bác ấy, đăng trên tờ báo Nhân dân cái này là trong cái lịch sử mà quý anh chị em cần vào Google để mà mà search ra thấy không mụ địa chủ các Thanh Long không? mới đầu vô giết chết 14 nông dân vậy thôi à. một người mà được viết bài mà được đưa lên trang nhất của tờ báo nhân dân mà chỉ viết viết như vậy thôi mà không lấy một chứng cứ rồi tra tấn đánh đạp hàng chục nông dân nay còn tàn tật. Ai? Tên gì? 14 người nông dân chết tên gì? không? Hàng chục nông dân bị tàn tật ở đâu? Đâu có phải viết một cái bài mà rất là nhảm nhí như vậy. Rồi đem cái bài đó ra để mà xử tội bà Cát Hanh Long. Hoàn toàn chỉ nói giết người không à, mà không lấy một cái bằng chứng quý anh chị em đọc đi đọc hết cái bài này đi rồi sẽ hiểu tại sao mà có sự tàn ác của cái cách ruộng đất như vậy bởi những con người mà mà vu khống người ta rồi giết người ta như vậy hoàn toàn không một chút bằng chứng nó làm như là nó chứng kiến hết tất cả 260 cái chết này làm sao chúng ta có thể chấp nhận được một Hồ Chí Minh mà mà ghê gớm và và tàn bạo mà vi vu khống người khác như thế vu phóng người người ân nhân của mình như thế đó là bà địa chủ các hành long đó tức là bà Nguyễn Thị Năm đó tức là Hồ Chí Minh à, đã tham dự cái cuộc xử án bà Nguyễn Thị Năm đó đầu tiên đó thưa quý anh chị em và Hồ Chí Minh à, bịch râu để mà xem cái sự án đó và Hồ Chí Minh cũng làm người mà lau nước mắt trước quốc hội để mà uh, nói rằng là uh, uh, chấm dứt cái cuộc cải cách ruộng đất này để mà cũng như là uh, khiển trách uh, uh, Trường Chinh vậy đó là cái tội ác này đã cải cách ruộng đất làm hàng trăm ngàn người chết như vậy là do tội ác của Trường Chinh nhưng mà sự thật cái tên Trường Chinh này uh, người ta còn ghi lại những cái mà Trường Chinh ờ, cầm cầm gậy để mà đánh vô lên mộ của bia của bia mộ của cha mẹ mình vì cái vấn đề uh, cha mẹ mình quá giàu có và trở thành địa chủ giống như bà Cát thanh Long là cũng là một địa chủ phải bị xử tội chết trí phú địa hào đào tận gốc là phải chết như vậy kinh hoàng thiệt rồi đây đó Hồ Chí Minh có vợ là Tăng Tuyết Minh cũng là người Tàu này, bên Trung Quốc hình ảnh lịch sử nó ghi rõ ông ta là người Tàu thôi đây là cái cái bằng chứng này cũng là rất là xác đáng đấy. mà uh, ghi lại cái cái cái, cái gục trung nhật ký và ờ, xuất bản vào năm 1932 này rồi không biết làm sao rồi cái cái cái cái cái ở đây là sửa đổi thành 42 rồi 43 mình thấy lịch sử của cộng sản là chuyên môn bị uh, xóa bỏ và uh, thay đổi Rồi Bây giờ TV uh, ờ, ờ, cho quý anh chị em coi nè uh, Xem cái phần uh, Nó có nhiều điều để mà TV chứng minh uh, 256 để mà Hồ Chí Minh đó là một tên gián điệp tàu à, chỉ có gián điệp tàu thì thì mới có cái câu thơ của Tố Hữu đó Tố Hữu là người người thân cận của Hồ Chí Minh Viết một câu thơ như thế này Viết viết nữa bàn tay không ngút nghỉ Cho ruộng đồng, lúa tốt, thuế mau xong Cho đảng bền lâu rập bước chung lòng Thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt Phải không? Nó dạy cho thanh niên, học sinh rồi đó Phải biết thờ Mao Chủ tịch và thờ Stalin bất diệt Là hai tên ngoại nhân mà mà đồ tể của thế giới đó Mao Trạch Đông là giết hàng mấy chục triệu người dân Trung Quốc và Stalin cũng giết mấy chục triệu người dân ở bên Liên Xô mà ngày nay đó ở ở ở Hoa Kỳ nó có một cái biểu tượng ờ, để mà uh, nói đến cái chết của 100.000 người ở ờ, một 100 triệu người ấy 100 người triệu người uh, bị giết bởi cái chủ nghĩa cộng sản, bởi những tên đồ tể cộng sản. Trở lại cái cái cái cái ngục trung nhật ký đó thì chúng ta thấy đó, Hồ Chí Minh đó chính là tác giả của ngục trung nhật ký. TV nghĩ đó là đúng tại vì trong trong cuốn sách của Ngục Trung Nhật Ký nói rõ ràng là trung thành vốn lòng không thẹn lại bị hàm nghi làm hán giang ông là người hán đúng vậy thành ra ông mới viết là bị hàm nghi là hán giang thôi chỉ có người hán mới mới nói cái câu đầy thôi đó là bằng chứng chứng minh là ngục trung nhật ký là của hồ chí minh và hồ chí minh là một người hán và bị nghi là làm hán giang Vốn biết là đời không dễ xử, đến nay càng khó xử muôn vàng. Đó là cái điều chứng minh Hồ Chí Minh là một người Hán. Thành ra cái tay cầm cầm cái cái viết giống như tay cầm cọ để mà viết cái chữ Hán. Bây giờ thêm một cái câu trong Ngục Trung Nhật Ký như thế này. Ngủ thì người Hán nào cũng lương thiện. Thấy không? Chỉ chính ổng là người Hán thành ra ổng mới viết là ngủ nơi thì người Hán nào cũng lương thiện. Nhưng mà Hà Nội là dịch ra là ngủ thì ai cũng lương thiện, họ bỏ đi chữ Hán. Họ toàn là sửa sai lịch sử không à. Đối với Cộng sản là chuyên môn sửa sai lịch sử để mà cho phù hợp những gì mà họ mong muốn. Tỉnh dị phân ra kẻ giữ hiền, hiền giữ phải đâu là tính giữ, phần nhiều do giáo dục mà nên đó quý anh chị em thấy đây cái phần 14 này à, TV muốn đọc cho quý anh chị em à, viết nè quý vị nhìn vào lời nói của bản hiến pháp 1992 cũng chẳng nói uh, lời nào đến những dòng lịch sử uh, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Họ phủ nhận giá trị uh, đóng góp của tiền nhân. Họ xem như đất nước ta chỉ mới thành lập từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Bằng chứng là Đại sứ Lê Công Phụng ở Mỹ tuyên, từng tuyên bố rằng đất nước Việt Nam chỉ mới có vài chục năm, còn quá trẻ so sánh với Hoa Kỳ. Coi như đất nước Việt Nam này không phải là một nước Việt Nam khi xưa nữa. Chắc cũng là cái ý của tên gián điệp giặc Tàu. Tên gián điệp Tàu. Khi giữ chức Chủ tịch nước Hồ Chí Minh vẫn chưa từng một lần về thăm quê hương đất Nội An, nơi mà có bà con cô bác dòng tộc của mình nhưng mà sau khi đó mà dòng tộc chết hết thì Hồ Chí Minh lại về thăm nó nhiều điều lắm ở trong đây thì à, à nếu quý dụ quý vị đọc hết đi thì TV à, chiếu từ từ cho quý anh chị em đọc hết nè cái bài viết Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc không thì quý chị em ráng đọc hết bài bài viết này thì TV nghĩ rằng hình ảnh nó nó rõ ràng như vậy thì ờ, quý em có thể là pause rồi ờ, đọc cái bài viết này rồi đó đây là cái cờ mập của đảng cộng sản uh, Trung Quốc đó mà trong cái phim mà Trường Chinh đó, Thấy không? hai mươi mấy tập tới hai bốn tập ai người làm đá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến về làm cờ tổ quốc gì các bạn Đó. Cộng sản có nói là Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ là lá cờ thì đây ờ, quý anh chị em cũng đọc hết đi rồi Lê Quang Sô là người vẽ ra đá cờ nhưng mà sự thật là đọc hết bài này đó thì quý vị em sẽ hiểu rằng là lá cờ này nó nó được Hồ Chí Minh mang đến chứ không có ai không có ai là tác giả của nó mà từ năm 1945 nó còn quá quá quá mới nó đâu có xưa đâu thời đó nó ra có hình ảnh nó chụp hết trơn rồi thành ra ai là người vẽ lá cờ thì thì sẽ biết ngay đến giờ này chúng ta chưa thấy người mà vẽ lá cờ nữa đó là cái bài viết mà TV256 mong muốn quý anh chị em đọc hiện giờ TV256 nó, nó khô cổ họng lắm rồi thành nên nó cái bộ là nó nó hết sức luôn rồi đó thành ra là mong là quý anh chị thông cảm dùm đọc dùm TV256 cái bài viết này tất cả những bằng chứng 21 điều, 22 điều. 22 điều để mà chứng minh Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc tàu